như trong video này em sẽ gửi tới quý chị ờ, bảng báo giá chi tiết lăn bánh của dòng xe Mitsubishi Xpander, Xpander Cross để quý chị lắm được. Thì đằng sau hôm đây thì ờ, là tất cả các cái ờ, màu xe Xpander Cross thì bên em đang có sẵn để giao được cho quý chị trong tháng 5 này. Thì giá nó xe là Xpander Cross này hiện tại cũng đang được ưu đãi rất tốt. Thì nếu quý anh chị mà không lấy bảo hiểm thân vỏ thì em có thể trực tiếp trừ trực tiếp vào giá thì giá lăn bánh của nó tại tỉnh thì chỉ còn là 715 triệu thôi. Ờ, giá là bánh tại Hà Nội là 747 triệu và ngoài ra vẫn tặng quý anh chị dán phim cách nhiệt 3M và trải sàn da công nghiệp đó đây giá này em đã trừ bảo hiểm thân vỏ rồi quý anh chị nhé và dưới dòng xe Xpander thì bên em cũng có sẵn xe đủ các màu để giao cho quý anh chị đối với bản nhập khẩu thì cụ thể thì giá lăn bánh của chiếc xe Xpander nếu quý anh chị ở tỉnh ấy, thì giá lăn bánh của nó chỉ có 6 660 triệu là lăn bánh rồi và đối với quý anh chị ở Hà Nội thì là nó là 680 triệu đó và cái bản số sàn thì năm bánh tại tỉnh là 590 triệu còn Hà Nội thì nó rơi tầm 615 triệu là quý anh chị à, lăn bánh được thì uh, hiện tại uh, Xpander ấy, thì bên em lại có thêm một cái uh, dòng sản phẩm nữa đó là Xpander sản sản xuất là lắp ráp tại Việt Nam thì cái xe này thì sẽ có một cái màu mà nhiều quý anh chị hỏi em đó là màu đỏ với bản ờ, màu đỏ thì Xpander M lắp ráp tại Việt Nam ấy, thì chỉ có bản số tự động thôi và nó sẽ có thêm một màu đỏ nữa để quý chị lựa chọn. Đấy, đối với những ờ, người nào mệnh hỏa thì rất thích cái màu này. Thì uh, xe màu đỏ bản lắp ráp này sẽ về đại lý bên em tại vào ngày tầm 13 đến 14 tháng 5 này. Hôm nay ngày 10 rồi, chỉ còn vài hôm nữa là có sẵn xe để quý chị uh, lựa chọn uh, tham khảo. Thì uh, xe Xpander bên em ấy thì uh, quý chị quan tâm thì vui lòng uh, liên hệ với em theo số hotline để trong video ấy để đặt lịch lái thử xe và em sẽ khi anh chị gọi uh, trực tiếp cho em thì em sẽ chuẩn bị sẵn xe để quý anh chị uh, đến chỉ việc lái thôi để tránh mất thời gian quý anh chị khi đến xe nếu mà quý anh chị không đủ tài chính ấy, thì bên em sẽ hỗ trợ quý anh chị uh, mua xe trả góp với lãi suất uh, trung bình rơi tầm khoảng 8,2 đến 8,4% một năm cố định năm đầu quý anh chị nhé thì um, tùy theo số tiền quý anh chị vay thì sẽ em có thể tính được ờ, cái mức trả hàng tháng của quý anh chị để dựa vào cái số tiền quý anh chị vay và số năm quý anh chị vay thì cụ thể như thế nào quý anh chị muốn vay bao nhiêu năm và số tiền bao nhiêu thì hãy ờ, để lại comment uh, phía dưới video của em ấy để quý anh chị uh, em sẽ tương tác với quý anh chị và liên hệ với quý anh chị để chúng ta sẽ cùng bàn bạc xem là hàng tháng quý anh chị uh, lên trả bao nhiêu số tiền bao nhiêu là phù hợp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 thì giá làm bánh của hàng hóa tại Sài Gòn là 670 triệu thì giá này chưa bao gồm là ờ, bảo hiểm thân vỏ quý anh chị nhé và ở Hà Nội là 680 triệu cũng chưa bao gồm bảo hiểm thân vỏ còn ờ, đối với các tỉnh còn lại thì ờ, giá 660 triệu này đã bao gồm là bảo hiểm thân vỏ rồi thì nếu quý anh chị không không lấy bảo hiểm thân vỏ thì giá chỉ còn là 652 triệu thôi đó thì Xpander Cross thì giá lăn bánh của nó ở tại Sài Gòn thì 730 triệu và Hà Nội là 747 triệu và các tỉnh còn lại thì là giá là bánh của nó là 715 triệu thì giá này là chưa bao gồm bảo hiểm thân vỏ Xpander số sàn thì giá là bánh của nó là 603 triệu ở Sài Gòn và ở Hà Nội là 612 triệu còn ở các tỉnh còn lại là 590 triệu đây là giá chính xác của của em cung cấp tới quý anh chị mà giá này cũng chưa bao gồm vào bảo hiểm thân vỏ quý anh chị nhé Đấy. thì uh, chương trình khuyến mãi thì uh, tặng quý anh chị là dán phim cách nhiệt 3M và trải sản da công nghiệp là áp dụng luôn là vẫn trong cái giá này còn uh, tất cả thứ các cái chiết khấu thì em đã trừ trực tiếp rồi và em tính tổng chi phí làm bánh để cho quý anh chị uh, nắm được uh, nếu anh chị uh, mua xe trả góp ấy, thì số tiền tối thiểu quý anh chị phải cần có thì đối với chị ở Sài Gòn là 210 triệu là số tự động đơn số tự động ấy. và Hà Nội là 220 triệu và ở tỉnh là còn là 200 triệu thôi à, số tiền này bao gồm là các ờ, chi phí đăng ký đăng kiểm và 20% xe phần uh, ờ, 20% đối ứng của sẽ mua khi anh chị mua xe đấy ngân hàng sẽ hỗ trợ quý chị vay được tối đa 80% giá trị của xe theo hóa đơn quý chị nhé Nick Bander ờ, số động số tự động mà bản cross ấy, thì giá cái số tiền tối thiểu mà quý chị cần phải có ở Sài Gòn là 227 triệu và Hà Nội là 245 triệu còn ở tỉnh thì là 210 triệu là quý chị phải cần phải có Ờ, số tiền này đã bao gồm cả bảo hiểm tân vỏ rồi quý anh chị nhé đối với bạn Xpander số sàn thì ở Sài Gòn thì quý anh chị cần phải là 195 triệu mới lăn bánh được còn ở ở Hà Nội thì là 205 triệu và ở tỉnh là 180 triệu và em sẽ tính cho quý anh chị trong vòng 8 năm với lãi suất là không phải 0,8% tháng thì lãi suất này thì ờ, nó rơi tầm khoảng với Xpander mà số tự động ấy quý chị có thể vay được là 468 triệu để số tiền hàng tháng quý chị phải trả tháng đầu tiên là 8 triệu 356 nghìn à, số tiền này nó sẽ giảm dần theo dư nợ nhé quý chị nhưng mà được đó thì là anh chị sẽ vay được 512 triệu và số tiền phải trả hàng tháng tháng đầu tiên ấy, là 9 triệu 142 nghìn và đối với lại và đưa số sàn thì là 7 triệu 428 nghìn nên là số tiền mà quý anh chị tối thiểu cần phải có